dịch bệnh tùm lum tùm la không bằng ăn gì được hết trơn đi làm công ty đi làm chỗ này chỗ kia lương thì bèo làm chích mẹ luôn đã vậy còn bị chữ bị nói hâm đuổi lên đuổi xuống làm mướn thì cực khổ còn nụ mới đi làm chủ mới mở được xe nước mía về bữa ế đồ máy dẹp luôn mãi là năm gì đâu ta nắng thì nắng hạn nắng muốn tét đầu mà ăn thì khó khăn làm chủ rồi không được làm mướn cũng không xong cái gì cũng thất bại hết trơn đủ mẹ nó chán thiệt luôn bởi vậy nói sao mà ma tí không giấy động lên đủ mẹ chứ làm ăn gì cũng khó khăn đối chích mẹ buôn ma tí là mau ăn nhất thôi có khi nào mình đâu mới giống mấy thằng kia không ta má buôn chừng vài ký heroin thôi cũng là má đủ sống mà ta đầu tiên mình lấy hàng sài gòn về mình giao lẻ đi độ má từ từ cứ mình làm ăn lớn ra Đúng rồi, phải liều chiến thôi Một là đậu máy giàu to, hai đi Campuchia Bây giờ nhất định phải tìm đủ mọi cách để mà làm giàu thôi Chứ bây giờ ra đường cái gì cũng tiền hết trơn Má, ngày nói dao hàng trắng này, dao một là cái năm làm trời trời trời trời Chơi chiến 5 triệu đủ má, lời 100 triệu trời trời trời năm chiến thôi là má dư các cái nhà thà rồi đây những đứa bạn của mình sẽ thấy người yêu của mình sẽ thấy gia đình mình sẽ thấy bà con họ hàng mình sẽ thấy những người khinh bỉ mình những người ghét ưa mình những người ném đá mình khi mình thất bại rồi đây tất cả mọi người sẽ thấy rồi đây tất cả sẽ thấy tao tại công an xã